lời trả lời anh em mình à, đang à, xuống à, khu vực 3 phường Tân An chợ Tân An quận Ninh Kiều của thành phố Cần Thơ để hỗ trợ cho 110 hộ 110 phần quà cho bà con ở khu vực đang phong tỏa ở dưới này chào cả nhà đi ờ, sớm xong rồi về anh em ờ, ăn cơm tại để ờ, phát sớm cho bà con dưới này 110 hộ nhé cô chú anh chị chào à, chị Lâm Tuyết Hà nhé xuống ờ, chợ Tân An nha để hỗ trợ 110 ờ, phần quà khu vực 3 từ hồi ờ, bữa tới dịch tới giờ thì anh em mình chưa có hỗ trợ dưới khu vực này nha thì sau khi kết hợp với bên bí thư và tổ trưởng khu vực nhà, khách số 2 anh thật nhà khách số 2 đường Ngô Đức Kế tập kết tại đó xong rồi sẽ phát luôn cho bà con làm dữ anh không dữ để chậm mà xuống dưới sấm dài như quẹo qua hay gì á dạ, thẳng dưới luôn anh đợi mấy đứa lên đó chứ anh nói không đúng rồi ngay đường ngô đức kế à ngay nhà khách số 2 lên đường Dạ chào chị Trần Thị Bích Trương nhé Beep, beep, beep, beep. tới rồi tới khu vực chợ Tân An rồi rồi cô chị nhạn là ai ta để từ từ coi để coi xuống đồ ở đâu không tiếp xe qua bên đây này chị nhạn là chị đúng không chị đại diện giờ mình ờ, để xuống đâu ta dạ mình có cái xe gì nhỏ không á cô dạ dạ dạ dạ rồi anh sọt cái bao sọt cái bao tay vô sọt cái bao tay vô mình thôi thôi thôi giặt giặt ở tay rồi ok à lấy uh, lấy cái máy giật phun ngay cái đèn cái đi cho nó sạch cái đi rồi anh em mình mới mở uh, lấy cái máy mình phun cho nó sạch ngay chỗ này cái cho nó sạch cái này cái à, bao gồm là mỗi phần quà ở trong đây là có tổng cộng là 110 hộ thì mình sẽ gửi đều hết luôn để có người có người không thì gạo này là của anh Phong ở bên Hưng Phú anh gửi hỗ trợ gạo đường với lại nước tương còn những phần quà này thì của các mạnh thường quân khác trứng và mì còn bên đây là nguyên xe gao đây là gao củ quả trước khi vào thì anh em mình à, sẽ thử một ở đây một cái để cho nó đảm bảo an toàn anh em ờ, chùm đỡ hộ đồ lên kỹ nha nãy giờ mưa quá xe cho chiếc xe nó về trong đây ờ, khu vực này là chợ Tân An tổng cộng ở đây là đang ờ, có 110 hộ thì à, Phước sẽ gửi cho hết tổng cộng 110 hộ luôn thì cũng nhận được sự hỗ trợ đồng hành của Mạnh Thường Quân để hỗ trợ cho bà con ở khu vực Tân An đây nè xuống gạo bên đây nè xuống rồi xuống Hả? hỏi cô bên đó có mấy tre nhiều khi lỡ mưa cái cũng xuống xuống bên đây đi ha xuống đây nè nè ngay chỗ này nè cho nó trống nè thì mình xuống gạo đây xuống gạo ở đây ha Ây dạ, bên nào cũng được hết trơn xuống hết bên một thôi bên xuống bên một đi để ngồi dễ uh, cho xe ra dễ phát ký để đây đi mình chất đây đi chất đi xuống rồi mình xuống uh, xuống gạo luôn mỗi phần quà là sẽ gồm uh, gạo uh, đường hai chai nước tương một ký đường 5 ký gạo mì và trứng kèm theo đó là sẽ là rau củ quả này là khu vực 3 nha ngay chợ Tân An nha cô chú anh chị 110 hộ thì mình hỗ trợ ờ, đủ luôn 110 hộ xem như ờ, để khỏi ai ờ, thiếu hết trơn gạo này thì của bên anh Phong ở bên Hưng Phú còn trong ba thùng kia thùng giấy đó là trứng mì nè chắc máy mép đây con đòn còn rộng mà để vừa vừa thôi chừng gớt vậy dạ đúng rồi ạ đó là thầy Tùng ạ một thời vàng son ở dưới này là chợ Tân An là một cái chợ đầu mối về rau củ quả luôn của thành phố Cần Thơ hiện giờ mình xuống mình hỗ trợ lại cho chợ hiện chút nữa nào phát xong thì còn dư lại thôi bỏ đi tại vì này cũng nằm ở trong cái khu ờ, phong tỏa rồi nó công mấy vi khuẩn nó bám vô nữa em ơi bỏ đi ngồi nữa mình nữa lấy mấy thùng khác lấy mấy thùng giấy gì làm cái gì bỏ đi bỏ đi ai cũng sẽ có phần 110 phần ở đây là mì và trứng mì và trứng trong bọc mỗi hộ sẽ là một à, bao gạo một bịch à, rau củ quả kèm theo một bịch mì với trứng được sự ờ, cho phép của ờ, bên ờ, khu vực địa phương bí thư thì mình kết hợp để hỗ trợ cho bà con dưới đây 110 phần ra ngoài rồi lấy cái chai cồn xịt cái xe ăn cái luôn nha ê ê ra ngoài lấy chai cồn xịt cái xe ăn cái luôn dạ để em ờ, liên hệ một chắc là phát luôn á tại rau củ quả tới xe vàng đó là sẽ như là phát luôn á để hỏi hỏi chị nhạn ủa chị nhạn ơi cái này là mình phát luôn hay sao chị nhạn dạ dạ dạ dạ dạ dạ có điện hồi nữa rồi mấy anh đẩy đi từng nhà dùm em nhiều nha dùm dạ dạ dạ dạ thì ờ, thì mấy anh ở trong khu vực này thì biết tất nhiên ai cũng đủ cho nó đủ luôn á em là đây đủ 110 à, mười hộ á dạ đúng rồi em chỉ sợ như vậy đó thì đó bởi vì để cái rồi ờ, hai ba gia đình bởi vì nhờ vậy để em kết hợp với nhạn bên khu vực cho nó tiện rồi chạy xe ngoài là xịt ngoái luôn đòn luôn Ừ. ừ chắc vậy đi cho nó rau nó, nó ờ, tươi chiều nay là phát luôn đó nha cô chú anh chị cái này hồi là mấy anh này anh sẽ lên tận nhà anh phát nha tạm thời sẽ ra từ từ 10 hộ thầy Tùng bận đồ bảo hộ vô rồi Ra ngoài đây là kia cái xe cái cho nó đảm bảo an toàn lấy cả nước à, để mé bên hồi nó xịt vô cả nước lấy cả nước ra luôn á hồi nó xịt ngang rồi đủ để mé đâu bên kia góc kia đi hồi nó ờ, chút nữa mình lấy xe này luôn nè xe này luôn nè xịt xe này luôn nè rồi à, đây là chỉ chú nè mỗi mỗi người ờ, sẽ lấy ờ, một bịch gạo một bịch gạo này với một bịch đó ba bịch ờ à, ba bịch vậy đó rồi rồi ra đi cho mấy chú vô lấy rồi cô ra nhận luôn đi cô mấy hộ đầu này mình ra mình nhận trước đi hồi nữa cho mấy ảnh phát dài dài vô trong đây là chợ Tân An nha cô chú anh chị à, một chợ đầu mối của à, tại thành phố Cần Thơ mình dạ xong cái này thì anh em mình sẽ về ờ, về ờ, chất đồ lên và chuẩn bị cho chuyến ờ, tối nay nha ở đây là 110 phần thì sẽ hỗ trợ cho bà con ở đây tổng cộng là 110 hộ thì tất nhiên gia đình nào cũng sẽ nhận được hết không có bỏ sót gia đình nào Tuy nhiên là Phước phải kết hợp với khu vực địa phương để cho đảm bảo một gia đình chỉ ra là một hộ thôi một người thôi chứ chứ mấy hôm gài bị dụ hoài dạ dạ cái này cũng tiền mạnh thường quân à em là người à, trung chuyển thôi dạ dạ dạ dạ dạ với bọc bên đây dạ dạ thì à, có kết hợp với địa phương thì nó sẽ an tâm hơn mỗi người lấy xong rồi đi để uh, cho này là chợ Tân An của thành phố Cần Thơ nha sao đó ginh hai bọc bọc gạo vậy à, à, à đúng rồi bưng dùm bưng dùm <laughs> hết hồn rồi đại diện một số thôi chút xíu nữa Phước sẽ nhờ anh đó đó mà ảnh sẽ lại từng nhà ảnh gửi cho tiện cho bà con dạ rồi cái chị áo vàng này là được rồi hồi nữa có gì nhờ anh nha thôi không không cần đâu cô trời ơi kết hợp đây là mình phải tin tưởng không phải kết hợp đâu cần phải gửi nữa vậy được rồi dạ dạ rồi có gì gửi cho bà con giùm con nha rồi ra ra khử khuẩn cái đi rồi mình ờ, mình khử mình cái nè rồi, tự khử bản thân luôn cô thay mặt bà con cảm ơn ờ, có nhiều nghe phước dạ dạ nói chung là đồ chị là quý lắm luôn rồi đó <laughs> dạ <laughs> đây này để cho bà con uh, ờ, cho, cho mấy anh chồng anh chuyển cho tới tận nhà cho bà con dạ hai anh này là xuyên suốt trong trọng luôn hả anh này là một anh là quân sự một anh là bảo vệ dân phố hai dạ trong đó luôn dạ. á dạ dạ. vệ sinh rồi quét dạ, lưới rồi cho cho bà con Đúng rồi, đúng rồi hai vị phước uh, thay mặt uh, uh, quý mạnh thường quân nha uh, cảm ơn Ủa quên, Phước cảm ơn quý mạnh thường quân chứ thay mặt gì Cảm ơn quý mạnh thường quân đã như anh Phong nè Đã đồng hành hỗ trợ 100 phần 110 phần Tạm qua thì ảnh nghe Phước nói sẽ xuống đây hỗ trợ nè Bởi sáng ảnh hỏi bao nhiêu phần ảnh hỗ trợ gạo, đường với nước tương Còn mấy phần mì trứng kia thì của các tập thể nhóm mạnh thường quân giờ dạ, anh em mình à, sẽ về ăn cơm sau đó thì à, sẽ à, tiếp tục đi hỗ trợ bà con nha rồi xong hết rồi giờ lấy cái nước lại nè lấy ca nước lại Thank <laughs> you rồi thôi vậy em đi luôn chị nhạn ơi rồi có gì em sẽ liên hệ rồi vậy chào mấy anh luôn nha dạ ok chị dạ chào chào thầy trời ơi nó xin nó lên nó xin nó suối đây là khu vực chợ Tân An nhé 110 phần quà đã được chuyển đến à, cho bà con ở khu vực này rồi thôi vậy tổng chào luôn ạ à. bye bye ạ à.